Hôm nay chúng ta tìm kiểu cơ hệ về con conduct đơn. Các em chú ý, chúng ta vào phần một lớn lý thuyết về mặt cấu tạo. Thì để về mặt cấu tạo thì thầy muốn các em nhìn đến bảng. Chúng ta có một hệ con conduct đơn đây ạ. Thì ta hình dung ta nhìn trên bảng thôi. ta thể biết ngay hệ con conduct đơn này gồm gì. Thứ nhất chắc chắn phải có dây treo. Thứ hai phải có vật M. Đây chưa các em. Vậy thì các em phải nhớ thầy nó là gì? À cái dây treo này có đặc điểm gì không? Đúng không ạ? Ta nhớ nhé đó như vậy các bạn nhớ thầy con áp đơn thì gồm một dây treo không co giãn chúng ta chú ý là không co giãn và có chiều dài L tại sao lại phải không co giãn bởi nếu co giãn thì các em hiểu cho thầy con áp đơn mà co giãn thì đó chính là con nắc nó nó so rồi được chưa cái dây chu chúng ta dùng hàng ngày hết đúng nhỉ thì ta hiểu đó là con nắc nó so được chưa ở đây để là con nắc đơn thì phải là dây treo không co giãn có chiều dài L một đầu thì gắn cố định, một đầu gắn vật có khối lượng M. Được chưa các em? Nhớ nhé. Thế ban đầu dây treo mình đang thẳng đứng thế này. Muốn cho hệ dao động điều hòa, người ta làm gì? Người ta từ vị trí ban đầu hay vị trí cân bằng này của vật M, người ta kéo vật lệch so với phương thẳng đứng một góc alpha 0. Sau đó người ta thả tự do. Thả tự do. Hoặc là tác động thêm. Được chưa nhỉ? Thế thì con áo đơn này sẽ dao động điều hòa đi qua đi lại quanh vị trí cân cân bằng câu hỏi đặt ra cho các em là khi nào hay là điều kiện là gì thì hệ con đã đơn này dao động điều hòa các em chú ý nhé vậy thì chúng ta nhớ thầy để hệ dao động điều hòa chúng ta có hai điều kiện đồng thời xảy ra thứ nhất góc alpha không của chúng ta phải nhỏ hơn 10 độ phải nhỏ hơn 10 độ thứ hai khối lượng của dây phải nhỏ hơn rất nhiều lần so với khối lượng của vật nhớ nhé nhỏ hơn rất nhiều lần so với khối lượng của vật tuy nhiên nhỏ hơn không có nghĩa là triệu vật vào đứt dây các em hiểu chưa nhỉ không được đứt dây và dây không được có có giãn được chưa đấy với mặt cấu tạo này các em cần thuộc được hai cái hai cái sau trên bảng để cho các em một là cấu tạo gồm cái gì thứ hai điều kiện để hệ dẫn điều hòa là gì được chưa chúng ta đi vào phần hai nhỏ chu kỳ và tần số với chu kỳ con đắc đơn t bằng 2 pi căn lg l trên g được chưa các em 2 pi căn LG nhớ được ngay này LG con năng nò so thì là gì ạ T bằng 2 pi căn Mickey M trên K ok chưa nhỉ từ đây tần số F ta có gì ạ F thì bằng 1 trên trên T thôi 1 trên T thì mình lấy đấy 1 chia T thì bằng 1 chia 2 pi nghịch đảo căn lên bằng căn 2 của G trên L tiếp theo tần số góc omega à bằng căn 12 của G trên l đến đây tôi khuyên các bạn thầy khuyên các bạn là nên làm gì ạ là lên so sánh với con đắc nò so để thấy bản chất của chúng. Đấy, chu kỳ con đang nó so bằng 2 pi căn